lên mùa nô nô cụ thọ tu sư vì thế cụ chỉ yo tu có xài nhỏ trao họ có nó luôn nè có chỉ luôn lò cá lia mòn lên mùa bao rong tia tu nang ly cu plo nhẹ xì che chùa tàu nhỏ cuốn chia ta mò xia lo chua cu chi tu lô của mùa lư lo nữ dành

chi xa luôn đó gù nó lo chè do mùa lù do lúa chi lúa có có xa xôi nè chia cũ ma lý ra cho kẻ đà trao có tao ế có thiết chỉ tu xia có nên thiết chỉ trong đồ đi ủa đã chi lo thia li ủa luôn thiên Yeah.